Xin chia sẻ với quý thầy cô sử dụng cái phần mềm NetSuper Cool để ờ, quản lý phòng máy. Thì à, xin giới thiệu sơ lược khi chúng ta cài đặt vào cái phòng máy của chúng ta thì à, ở máy chủ, máy của giáo viên thì chúng ta khi chúng ta mở lên chúng ta sẽ quản lý được tất cả các cái màn hình của các cái máy con của học sinh. Ở đây thì em xin ví dụ em mở 6 máy. Thì đối với 6 máy này hoặc là tất cả các các cái máy thì quý thầy cô có thể điều khiển một số cái chế độ như sau ở đây thì chế độ thông thường quý thầy cô bấm chọn cái mục chuyển sang chế độ nâng cao thì ở đây chế độ này thì nó sẽ áp dụng cho một số cái máy khi chúng ta chọn thì chúng ta có thể xem cái màn hình máy của học sinh à, ở đây thì giả sử như quý thầy cô nháy đúp chuột vào thì nó sẽ mở cái màn hình máy học sinh và lúc này chúng ta có thể điều khiển được cái màn hình máy tính của học sinh về chức năng kế tiếp á, là khóa à, quý thầy cô giả sử như quý thầy cô muốn khóa màn hình của học sinh lại thì quý thầy cô chọn và quý thầy cô vào cái mục lắp thì nó sẽ khóa màn hình máy tính của học sinh lại và lúc này các cái thao tác và chuột và bàn phím thì học sinh không sử dụng được và cái chức năng kế tiếp nữa đó là cái chức năng là web access quý thầy cô ờ, muốn cấm truy cập vào các cái trang web thì quý thầy cô sẽ chọn máy và quý thầy cô sẽ chọn là restrict on à, restrict on có nghĩa là cấm truy cập vào tất cả các trang web thì lúc này các cái máy tính của học sinh nó sẽ không truy cập vào các cái trang web vào internet được khi quý thầy cô uh, chọn cái mục unrestrict thì lúc này mới truy cập được và cái mục kế tiếp đó là quý thầy cô uh, chọn cái mục show một xô này thì nó sẽ hiện cái màn hình của học sinh lên và, và ở đây thì chúng ta có thể chọn bất kỳ cái màn hình nào của học sinh à, đây nó sẽ hiện cái màn hình của học sinh à, một show này nó sẽ hiện cái màn hình của giáo viên à, lên trên tất cả các cái máy tính của học sinh rồi để thoát thì quý thầy cô sẽ xem ở dưới cái góc và có cái mũi tên màu xanh nháy chuột phải vào chọn and show rồi mục power on là mở máy tính của học sinh thì thông thường có một số cái dòng men nó, nó có hỗ trợ cái chức năng quay offline thì chúng ta mới bật máy bật máy tính từ xa được còn tất cả các máy tính đó thì đều chúng ta cũng có thể power up có nghĩa là chúng ta sẽ tắt máy được login hoặc là lock out và một số cái chức năng chat khác chúng ta có thể gửi tin nhắn cho các cái máy con thì như vậy đó là một số cái thành phần cơ bản ở trong cái chế độ à, nâng cao rồi chuyển qua cái chế độ thông thường thì nó cũng vậy thì nó cũng có một số cái thành phần như vậy